xin đinh chế phật lại là thiên tử xin chào người dân của ta nay đinh chế phật lại là thiên tử trên ngọc cầm đinh chế phật lại là thiên tử trên ngọc cầm ờ, nhu hoặc là thọ hai năm chín ờ, tiêu ờ, diệt được số ba nè à, số bỏ hỏng hỏng mà tiêu diệt được số 3 thì nó màu trắng còn không tiêu diệt được số 3 thì nó màu xanh bây, bây giờ tiêu diệt được số 3 thì nó màu trắng này hy vọng người dân nhớ ủng hộ đinh chế phật lại là thiên tử ấy nè bây giờ tiêu diệt số số 1 bây giờ đến tiêu diệt số 1 hy vọng mọi người nhớ like chứ sao ủng hộ linh gia thọ lệ thiên tử hiền nếu tin gia thọ lệ thiên tử có nói gì thiếu mong các bạn thông cảm cho linh gia thọ lệ thiên tử hiền nhớ chiếu có cho linh gia thọ lệ thiên tử hiền nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc lại đợi chừng nào ngài thiên tử nhận là ba nút tới chừng đó như thần nói tên không công ngắn tụ nếu như ngài thiên tử chính thức là tên gia phật thiên tử thiên giới thế chừng đó ngài sẽ nhận lúc bạc mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe từng tỏ tên nghe tôi đi thiên tử nghe ngàn thông tin hôm qua ờ, bố hỏm cho mọi người coi mình ờ, tiêu diệt từ xưa uh, uh, số 4 á rồi ờ, tiêu hôm nay mình mới tiêu diệt được số 3 nè còn hổm ờ, tiêu diệt số 4 được á ờ, rồi chữ màu xanh nay tiêu diệt được số 3 chữ màu trắng rồi chữ màu tiêu diệt được số 1 chữ màu xanh nè bây giờ đến số 1 hy vọng mọi người nhớ ủng hộ nên gia thọ lệ thiên tử à, nếu đinh gia thọ lệ thiên tử nói chuyện không đủ gót cho lắm mong thông cảm cho nên gia thọ lệ thiên tử nha nhớ ủng hộ kênh trọng hiền ai là fan một của tin gia thời thiên tử thì nhớ bình luận lên đấy nè hả mọi người mà không ờ, không ờ, xem đạo lấy tiền ủng thấy một cuộc đời á nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thời lại thiên tử hiền à, à, à, đến ờ, tiêu diệt số 1 thì chưa tiêu diệt từ số 1 chưa tiêu diệt tù số 1 mới tiêu diệt tù số 3 còn uh, um, uh, đợi chừng nào tiêu diệt tù số 1 mình quay tiếp cho mọi người xem nhớ like chia sẻ ủng hộ linh giáo thầu lệ thiên tử nha ai là fan một của linh giáo thầu lệ thiên tử thì nhớ bình luận lên thế này á uh, tính ừ, cho mọi người xem mình tiên về tụi số 3 nhưng mà uh, quay không có kẹp sợ uh, nó đánh xong rồi quay không có kẹp cho nên uh, mình đánh xong rồi mình quay cho mọi người xem là mình tiên về tụi số 3 chứ uh, hả mà không hả mà quay đâu có kẹp đâu ừ, thứ nhất là uh, quay đoạn clip này uh, tới máy móc thì nó bị uh, ấy rồi không thể quay được không ừ, phải quay được nữa cho nên thông cảm cho ninh nha thầu này xin lỗi em nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh của tinh gia phòng đại lệ thiên tử hiền nhớ ủng hộ kênh cảm hiền ai là fan mẫu của tinh đem phòng thiên tử thì nhớ bình luận nữa đấy nè anh ai anh ai tiêu diệt đồ số 3 nữa hy vọng tiêu diệt đồ số 1 nữa hy vọng người dân nhớ ủng hộ tinh gia phòng đại lệ thiên tử hiền thì dùng với từ với phật cho uh, ờ, tiêu diệt tụi số 1 uh, ờ, cho con đi ha uh, ờ, cảm ơn tàu phật cái nhiều mà con hy vọng uh, một um, chút nữa có uh, có tiêu diệt tụi số 1 nhóm họ xin cho thọ lệ thiên tử hiền thôi hẹn gặp người sau hẹn gặp người dân của đời sau lưu sơ hoa bảy sao không chính là ta tôi mà không chính là ta giá các lượng chính là ta luôn bố không chính là ta luôn sơ bá chính là ta giá năm chính là ta chuyển lên thánh dương chính là ta đinh gia thọ lệ thiên tử thiên tử hoàng đế thượng tiên con ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế chết lộ hoàng ờ, à, đinh gia thọ tâm thiên ma ma dung bảy sao như lai chia sẻ ủng hộ đinh gia thọ lệ thiên tử hiền bây giờ đinh gia thọ lệ thiên tử hẹn gặp người sau nhớ ủng hộ đinh gia thọ lệ thiên tử hiền bye bye thăng